biển mây trời ảm đạm một màu cha con vòng về bước mau mà dặm trường âm mấy thầm mấy con đời cuộc sống tha phương lạc loài đất khanh bởi xương quê mẹ kể ra cũng càng cay đắng xót xa kiếp thần châu người từ khi từ khi Marinho.

lặng kia rừng kia là dông lòng còn đây giờ mấy đây theo đảng còn đi giữ giặc mà cứu nước giữ gìn biên cương con phải mà nêu cao hậu phương thì lòng mẹ dặn giáo tình tin ngày mấy mai dưới ánh quang bình Hãy subscribe vững tâm theo đảng nghe con đạp bằng sóng gió